Theo các nhà nghiên cứu trong nước, một chất mới làm tăng đáng kể khả năng miễn dịch cho người bệnh đã được sáng chế. Kết quả lâm sàng cho thấy chất này có khả năng làm tăng sự phục hồi bạch cầu và làm giảm rất nhiều tác dụng phụ của quá trình điều trị ung thư. Thông tin từ phóng viên Choi Song Eun. Đây là loại dược phẩm mới có tên gọi Hemoim được làm từ thảo dược. Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử đã tạo ra chất dược thảo này sau khi tập trung phân tích hơn 30 loại dược thảo dược thiên nhiên như đương quy, bạch tử. Trong các loại thảo dược này có chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm các chất gây rối loạn tạo máu, nhưng nhóm nghiên cứu đã dùng phương pháp tái cấu trúc lại các chất này để điều chế ra chất tăng cường miễn dịch. Kết quả thí nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Ung thư Trung ương cho thấy chất thảo dược mới này làm tăng đáng kể hệ miễn dịch cho các bệnh nhân ung thư. 12 bệnh nhân ung thư vú và ung thư tử cung đã uống thử chất dược phẩm mới này. Kết quả là tất cả bệnh nhân đều có tốc độ phục hồi nhanh chóng lên đến 60%. Đặc biệt, chất thảo dược tổng hợp này còn có hiệu quả làm giảm tác dụng phụ trong liệu trình điều trị ung thư như viêm nhiễm ói mửa. Thông thường các bệnh nhân ung thư hay bị mất sức, nhưng chất dược phẩm tổng hợp này trợ giúp đắc lực cho bệnh nhân phục hồi nhanh chóng khoảng 80% sức lực. Những bệnh nhân uống hemoin sẽ cảm thấy không còn cảm giác tinh thần mệt mỏi, nên rất nhiều bệnh nhân yêu cầu được cấp thêm thuốc này. Nhóm nghiên cứu cho biết đang có kế hoạch thực hiện thí nghiệm lâm sàng đợt 2 đợt 3 để phát triển loại thuốc mới này.